thì hàng Thái Bình đó hơi đâu mà phá đến chuyện này Nói nãy giờ cắt nước quá có nước uống không Muốn uống nước là dễ thôi Để tôi đi lấy bây giờ làm đại cao quá ha Oai phong thiệt Cũng là nhờ anh em nể mặt ờ, thôi Bây giờ là biến thành con trọng rồi Trước đây mọi người gọi ngươi là con sâu Ở đây ờ, có Sơn, có Thủy Lại còn có đệ tử để sai vặt nữa Cảm ơn anh bạn nha Tên gì vậy? Nói thiệt nha Sao mà anh lại thất lạc dạ, với các bạn của mình gì Câu chuyện này dài lắm Dừng cây che hết cái xe này Đừng có để cho người ta nhìn thấy hố mèo Ông chủ xong bắt rồi Thế thì chẳng là hệ thống gì với báo cảnh sát Bắc Y à, Đúng là nơi nào có luật lệ đó Nhưng mà à. bây giờ Chỉ có người giàu mỗi tháng thôi Bây giờ cái áo tôi cũng à. không có Chúng ta là đồng hương Thế nào tôi cũng giúp ông Ê, đi đâu chứ một cách nào Các bạn của tôi Xem này Chả con của họ kinh lắm đó Họ dữ quá Những đình này không đấu lại đâu Thế thì phải tìm người khác Nếu mà nó giữ hả Thì bọn này giữ đó Được không Từ đó có súng Có súng xong lên tiếng trước Trời Có súng thì Chọn cáo đen Cáo đen được không cái đen dường như Cũng được Tìm cái loại nào mà chai chạy có thể chịu được súng Ta tôi có cách rồi Đại đi, có thể chịu đựng được súng máy À được, được, được Nhưng mà con voi thì dường như nó hiền quá Không bị giữ Giữ hả? Giữ thì tìm con trùng lớn Trùng có giúp được sao? Trùng tức là hổ đó à, à, thì đó là hổ à Được, được, à? tốt lắm đó Thôi được rồi, để tôi có tôi giúp anh thì không cần phải lo Được rồi, thiệt phiền quá Không sao, chúng ta là bạn Tôi không có tiền, chúng ta là bạn thân mà giữ chặt giữ chặt ôi có hữu chạy mau có cả voi nữa chết rồi Đừng có gọi chị à Không phải lâu thì tôi đâu, đừng bắt tôi đâu Tôi nhớ rồi rồi đi đừng đừng mà Tôi cứ chui lên mà Giỏi lắm Cứu thế giới, Có người xúc phạm tôi 哎呀！啊！哎呀！哎呀！哎呀！打死你！哎呀！哎呀！咬死你！咬你唔死，掟死你！梗係咁chết, ném cho ngươi chết. cố à. lên cố lên! Ôi à, à, à, à, không có nhiều à, không có nhiều à. Đừng lắc, đừng lắc mà. Đừng lắc mà. lần này có bản lĩnh thì lên đây đi không lên được hả lên đây lên đây đi lên đây đi mà tại nó ngu rồi mà ngu thiệt mà có bản lĩnh thì lên đây này đừng có tông đừng có tông nữa còn tông nữa hả đi đi đi dừng lại đi dừng lại đi đây đây không sao không sao còn chịu được không sao ôi không sao không sao chết rồi Đi, mau lại đây Ôi tôi không nhìn thấy gì cả, đừng có tạt cát qua đây mà Ôi, Đừng mà, đừng mà Dừng đi, dừng đi Đừng mà Ôi à, tai qua chuyện tình luôn 仲望咩啊？快啲上車走啦！làm gì mau lên xe chạy thôi à, Nguyên lai đây còn có 3 người Lực suy bạn đi ra Đâm tôi rồi Đại Sơn, Hoàng Phi Hùng Ba người cùng lên đi Không còn phải suy nghĩ đâu, lên một lượt đi Lên Bộ anh cướp cước quán cước quán thủ đừng đánh đừng đánh nữa đừng đánh nữa đừng đánh đừng đánh mà đừng đánh đừng đừng đừng đừng đánh ta bảo đừng đánh rồi không nghe tôi sẽ nhất là bị người ta đánh đứng lại đứng lại chị ta đừng đánh nữa thôi thôi thôi đừng đánh nữa Cảm ơn nha Ngoan Rồi rồi rồi Cảm ơn ngươi nha Ngươi cực quá rồi Ta đi trước đây Cảm ơn bạn nha Tạm biệt Tạm biệt các bạn Hẹn gặp lại nha Chị ta dạ Xong rồi Cảm ơn Các anh em của cậu Đúng là tốt dạ, quá dạ, Cảm ơn nhau Đưa con mèo đi đi À tìm được rồi Tìm được rồi là đi 好了，鸡蛋你上去。 Chị ta, lên xe đi Chị qua để tôi lái cho tôi lái à Tuy nhiên là biết rồi Ngồi đeo hoàng nha Tôi lái đàng hoàng đó Nhanh thì chỗ ít thôi An toàn là đầu tiên Chạy đi Trời đừng có lùi lại Sao hả Tôi thử coi xe có chút nhất không đã Không những đâu có được Đừng có lùi lại Đừng đừng đừng Cẩn thận cẩn thận Dừng xe dừng xe Làm tôi bất hỏng quá Chỉ lùi lại không à Trời ơi kỹ thuật này giỏi lắm đó Tiền ông có biết lái đâu để tôi hay chứ Nhìn đây nha <laughs> no, no, no, no. <laughs> <laughs> no, no, no, no. <laughs>